tuổi thơ có ai à, biết cái à, trái này không mọi người trái này là trái uh, du diện em hồi nhỏ rất là thích ăn chào các bạn đã quay trở lại với chị em nhà mình và hôm nay chị em nhà mình sẽ thực hiện một món nướng đó chính là mực nướng sa tế siêu cây tại một nơi vô cùng hoang sơ hoang sơ và dân dã nha mọi người đó mọi người nhìn cái phong cảnh là biết là rất là hoang sơ nha mọi người không có nhà không có gì hết chỉ là một à, khu đất trống của nhà mình thôi à, bây giờ nói tới cái món mực nướng sa tế thì à, cái món này thì mình cũng à, thấy nhiều anh chị youtuber đã làm và ăn nói chung là nhìn rất là ngon còn à, tụi mình thì à, chưa thử qua nên hôm nay chị em mình là quyết định sẽ làm cái món này nha mọi người à, nói chung là hy vọng là nó sẽ ngon, ngon. nha mọi người còn bây giờ thì à, mình sẽ đi à, kiếm củi về để nhóm lấy than nha mọi người còn à, mực với lại sao tế thì mình đã làm sẵn ở nhà mình rồi giờ mình bắt đầu làm thôi nha mọi người ok let's go bây giờ thì mình sẽ đi làm một cái bếp để mình nướng nha các bạn mình sẽ nướng ngay tại đây và ăn ngay tại đây mọi người thấy à, hoang sơ mọi người <laughs> ở đây nói chung là củi rất là nhiều luôn nên rất là dễ kiếm bây giờ mình sẽ à, đặt cái bếp này thôi đấy và đi lấy củi nào làm cổ mực to rất là khổ sở mọi người ơi rất là khó làm luôn hồi nãy giờ là mình đã ờ, khứ con mực ra rồi nha mọi người bây giờ thì mình bắt đầu ướp ờ, sa tế vào thôi đây đây là chén sa tế của mình nè vét lên đây đây mùi sa tế rất là nồng luôn mọi người mọi người nhìn con mực này đó không biết là cây không nhìn con mực rất là đã mình phải dùng bao tay nha mọi người cho nó đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đây mọi người có thấy con mực siêu to không mọi người lần đầu tiên mình mà ăn con mực à, to như thế này luôn á đây là cái đầu của nó này đó mình đã ướp xong rồi bây giờ mình sẽ chờ trong vòng 30 phút và than nó hừng thì mình sẽ à, nướng nha để à, mình mình ướp đó, mình chờ lâu lâu cho nó thấm vô ăn cho nó đã nha mọi người gia vị thấm vô con mực ăn nó mới ngon được đó bây giờ mình chờ đợi thôi không làm gì hơn nữa mình rất hy vọng cái món này sẽ ngon nha mọi người lúc nãy mình bỏ rất là nhiều ớt nha nghe mùi ớt nồng mạch luôn ok các bạn nha mình đã xong lò than bây giờ mình sẽ bắt con mực lên và nướng nó thôi nào wow hấp dẫn chưa các bạn ơi ui một con mực thật là to bự ừ. rất là hấp dẫn mọi người ơi trời ơi trời trời con mực của tôi một chiếc thì lên một miếng Wow, ngon quá em mình sẽ là đầu bếp chính nha mọi người còn mình uh, chủ yếu là quay wifi quay quay quay, quay phim nhìn con mực hấp dẫn quá ngào trúng đầu khối nữa trời gió thổi khối qua thì là thơm cái mùi đây về nhà chắc đã thơm phức như cái gì đấy mà con mực này chắc à, nướng lâu chín lắm á mọi người đây là một cái rau mực bị rớt xin giới thiệu với các bạn đây là vị nước huyền thoại của mình nước cái gì cũng trên cái vị này hết nghĩ nướng mực nó lại lâu như vậy đâu mình nghĩ nướng chắc nhanh lắm chứ ai về rất là lâu tại vì con mực đây nó khá là to mọi người đó khá là to với lại ờ, thịt nó rất là dày nên là nó hơi lâu trời bắt đầu tối rồi mọi người ơi mình phải ờ, tranh thủ ăn nhanh nhanh nhìn con mực này mọi người đó con mực ạ hấp dẫn không các bạn vàng ươm đây con mực ăn ở đây rất là hôn sơ dân dã nhưng mà ăn dày nó mới đã nha mọi người ăn dày nó mới uh, nói chung là cảm giác rất là tuyệt vời luôn đó mọi người nhìn cái rau một cái rau mực bị rớt ngon quá ngon thiệt trời sắp tối rồi mọi người ơi hình ảnh uh, bắt đầu uh, mờ dần rồi <laughs> trời ơi con mực của tôi chắc là ăn được rồi á mọi người chắc mình ngồi trên bếp mình xí mình ăn luôn quá chắc mình à, để trên bếp ra rồi mình có chuẩn bị cái kéo mình sẽ à, vừa cắt vừa nướng và vừa ăn cho nó hấp dẫn nha mọi người được ạ ý kiến được ạ ok mọi người ơi mực của mình đã chín rồi bây giờ mình à, để trên bếp và thưởng thức luôn cho nó nóng nha mọi người vừa vừa cái đây để cho nó nóng vừa vừa thổi vừa ăn luôn đây mình đã có chuẩn bị một cái kéo rồi bây giờ mình sẽ cắt ra và ăn thôi nha mọi người nước miếng nó cứ tứa ra là sao ta Thôi thử miếng đầu tiên nào Thơm ngào ngạt mọi người ơi Mời các bạn ăn cùng chị em mình nha Rồi bóc bàn tay em Sợ ừ. nóng quá Mình sẽ cắt miếng đầu tiên nha mọi người Đây mọi người nhìn con mực này Nhìn cái miếng mực này Đó cái thịt rất là dày luôn mọi người ơi Đó Đó rất là rất là vàng Thịt vàng thơm này Rồi mình sẽ ờ, làm thử miếng đầu tiên nha Mời mọi người ăn mực chung với mình nha thơm quá mọi người ơi <laughs> rất là thơm luôn nóng nha mọi người tại vì nó đang còn ở trên bếp than này rất là nóng luôn nhưng mà ăn dày nó mới đã nha ăn thôi mọi người đúng quá thịt rất là dày luôn nha các bạn một miếng thịt thật là dày thơm ăn ừ. rất là thơm nãy mình ướp hơi nhiều à, ớt nên là hơi cay nha mọi người mực dai dai giòn giòn rất là ngon luôn các bạn cái thịt mực rất là dai nói chung là ngon cái này mình ướp ờ, nó, đã vừa ăn rồi mọi người không có cần phải chấm thêm muối nha cái này ờ, hơi thiếu rau ha hơi thiếu rau nhưng mà ăn cũng được ngon quá mọi người ơi hai chị em mình ăn ờ, ở đây không khí rất là mát mẻ luôn nóng quá ngon quá đang bị mình đang bị nhiều cái miệng mình ăn rất là khó khăn mà gặp ăn cay này nữa làm tiếp miếng thứ hai nha mọi người rất là đã ăn rất là đã luôn thơm đó người cái mùi rất là ừ. kích thích mọi người món này mình đã thành công nha mọi người giòn sực sực luôn á nướng sa tế rất là ngon nha mọi người bữa sau mình sẽ thử nướng cái muối ớt nha mọi người nè mọi người nhìn miếng mực này phê nãy giờ thì chị em mình ăn cũng khá khá nhiều rồi nha các bạn oh. Oh. mày không là trật ăn rồi mình ăn còn bao nhiêu đây nha mọi người mình ăn đã được ờ, nửa con rồi ây da dạ. no đây còn bao nhiêu rau mực này mọi người đó cái rau thiệt là bự luôn ừ. rau này dài người rau này rất là dài ừ ngon quá à. cái rau mà cũng rất là dai nha mọi người ăn trên bếp lửa này rất là hấp dẫn nha các bạn vừa nóng nóng vừa xe xe cái ăn cái đây mà trời lạnh lạnh một cái nữa là sấm chùm lại ăn là đi bài luôn cái này là xì rượu nữa hề ngon à. <laughs> vừa ăn và vừa ngắm cảnh đồng nha mọi người ngon quá mọi người ơi nói chung là ngon thì mình đã ngon chứ mình cũng không biết nói gì hơn đúng không mình không biết diễn tả nó sao nhưng mà nói chung chỉ là bột từ ngon nha mọi người ừ. ngon xuất sắc ừ. này gia vị này thấm vô nữa mực béo béo giòn giòn mực này giòn giòn dai dai ăn rất là ngon thơm thơm lắm hơi cay mọi người hơi cay cay số nước mũi <laughs> cái này anh um, cái mùi ờ, gia vị ờ, nó át đi cái mùi mực này rất ngon không bị tanh mọi người thấy ngon thì à, hãy like cho mình nha mọi người mọi người hãy à, mua về nhà nướng ăn nha mọi người rất là sạch sẽ và ngon nha mọi người ơi mà nó lại tiết kiệm được à, một số tiền kha khá cái này mà mình ra quán là chắc không biết bao nhiêu tiền luôn á hai đứa chúng mình đã ăn xong rồi nha bây giờ thì à, trời bắt đầu à, tối rồi mọi người nên là cái số mực còn lại thì mình sẽ đem về nhà và ăn cùng ba mẹ và em mình nha ờ, để dành phần này là cho ba mẹ mình còn bây giờ thì mình uh, kết thúc video nha mọi người mọi người cảm thấy cái món mực này ngon thì hãy uh, like cho mình một like nha mọi người và cảm thấy yêu thích cái video này yêu thích chị em mình thì hãy uh, bấm uh, đăng ký kênh subscribe để ủng hộ mình để cho kênh mình uh, phát triển hơn nữa nha mọi người uh, ok bây giờ thì uh, mình uh, xin uh, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video nha uh, giờ là bye bye chào tạm biệt hẹn gặp các bạn trong video sau